đôi ta nhận ra không thể thiếu vắng nhau bước trên chặng đường mới cùng nhau ta tay nắm tay bước trên sông đời hãy nghĩ về nhau và bước trên sông đời hãy nghĩ trên bờ vai nhau mỗi ngày Hãy hướng thật xa về tương lai kia Em cứ như nguồn sống trong ai Hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé Yêu em anh là bỏ máy cảm xúc Chỉ dành cho em một thứ đó là yêu Bên em chỉ toàn là hạnh phúc Nụ cười duyên dáng và nét mặt yêu kiều Nắm tay đi vòng quanh thế giới Trên quãng đường đó để hông nóng tình yêu Cùng nhau ta bước tới tận cuối đời Ta nhìn lại một khoảng thời gian ta đã yêu Ta hãy cùng nhau cùng nhau đi cùng nhau đi tiếp để kết thúc những con đường dài kia Cùng nhau cùng nhau đi cùng nhau say đắm trong những ký ức đan xen vào nhau Vượt qua vượt qua mau vượt qua dòng bao những thứ ghê đến những phiền muộn kia Cầm tay cầm tay anh cầm tay anh nhé